và hệ quả cuối cùng là nuôi dưỡng một loại truyền thông không chuyên nghiệp. Hình ảnh bài viết trên trang AFA. Thời báo chấm D xin giới thiệu bài bình luận này đến quý khán thính giả. Việc cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu lần cuối tại Phủ Chủ tịch chiều hôm 4 tháng 2 rõ ràng là có hàng triệu triệu người biết, cả trong nước lẫn quốc tế. Thật ra lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại văn phòng Chủ tịch nước ngay từ đầu là một sự lạ Bao năm trước đây, lúc Trần Đức Lương chuyển qua Nguyễn Minh Triết, rồi ông Triết chuyển qua Trương Tấn Sang, nào có thấy lễ lạc bàn giao bàn thớt gì đâu. Lần này để tỏ ra mọi chuyện trên cung đình diễn ra suôn sẻ, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ca bài ca đoàn kết bấy lâu nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ ra kế chia tay bàn giao giữa cũ và mới. Ngày 4 tháng 2, tất cả mấy trăm tờ báo giấy và báo mạng trong nước nhất loạt giật tích nổi bật về buổi lễ, đầy cờ hoa và được mô tả là long trọng ấy. Cũng có những cái tích khá ẩn ý trên tuổi trẻ và thanh niên, những tờ báo có khối lượng bạn đọc khá lớn, nhấn mạnh lý do xin thôi các chức vụ của ông Phúc. Nhưng điều bất ngờ cho tất cả những người làm báo lẫn bạn đọc là những lời cuối cùng của ông Phúc trước khi đứt mạch diễn thuyết. Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, Trước đó nghe cả bài diễn văn lê thê của ông Phúc cảm ơn đảng, nhà nước và đồng nghiệp, thậm chí cảm ơn cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã chủ mưu, đã ép ông rời ghế trước Tết Nguyên Đán. Mọi người gần như ngủ gật vì biết ông Phúc chỉ nói lấy lệ không thật lòng. Ai lại đi cảm ơn kẻ đã làm sụp đổ toàn bộ tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của mình, danh giá của địa phương mình, gia tộc mình, nghe vô lý đùng đùng. Dù vậy, ngay hôm 4 tháng 2 đã diễn ra sự tách đôi khá ngoạn mục những trang chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam của thông tấn xã nhờ ý thức cảnh giác cách mạng cao đã nhất quyết không đăng lời thanh minh đầy kinh ngạc của cựu chủ tịch nước, trong khi những tờ báo nhiều bạn đọc nhất nhờ ý thức phục vụ độc giả cao đã đăng nguyên văn đoạn cuối của lời tường trình của ông Phúc. Tuy chưa thật chuyên nghiệp vì các báo đều đặt thông tin có giá trị nhất xuống dưới tận đáy bài, Tuy nhiên, bóng ma trong bữa tiệc thịnh soạn chiều hôm trước đã lập tức xuất hiện ngay vào ngày hôm sau, ngày 5 tháng 2. Theo lệnh của ban tuyên giáo, những tờ báo đã trót đăng lời cuối của ông Phúc đều bị gỡ xuống hết, kiểm tra lại các trang như Thanh Niên, Tiền Phong. Đoạn nội dung ông Phúc bảo vệ gia đình chỉ còn xuất hiện dưới dạng tìm kiếm của Google. Bấm vào thì nội dung này đều đã bị xóa. Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đăng bài rồi lại gỡ, thật là xạo quá đi. Nói thật loại báo ấy hèn và không ra gì. Hơn nữa dù có gỡ, người ta cũng lưu rồi, tức vẫn còn bằng chứng, gỡ cũng hòa mà thôi. Trên mạng xã hội lập tức xuất hiện những thể thơ năm chữ, một dạng thơ đặc thù của thầy Thái Bá Tân. Cũng có tờ báo bám trụ đến phút cuối, ví dụ cho đến khoảng 17 giờ 30 giờ Việt Nam cùng ngày 6 tháng 2, tuy đã có lệnh từ tuyên giáo, nhưng báo của tỉnh ủy Quảng Nam vẫn để nguyên phát ngôn của cựu chủ tịch Phúc, người quê từ tỉnh này. Nhưng rồi không chống được lệnh của triều đình, mãi đến ngày hôm sau 7 tháng 2 đoạn cuối trong phát biểu của ông Phúc mới bị gỡ bỏ. Quảng Nam vẫn là địa phương pro của ông Phúc. Nhân Tết Nguyên đáng mà tỉnh này dám không cho hai thành phố là Tam Kỳ và Hội An trong địa bàn mình bắn pháo hoa vào đêm giao thừa với ý nghĩa để phân ưu với người con của tỉnh nhà. Tự trung lại, Việc xóa đoạn cuối trong phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 2 chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả. Công luận ngày càng hết tin vào truyền thông lề phải. Kế đến là đảng, nhà nước và chính phủ sẽ không thể giải thích được vụ việc theo logic thông thường. Đoạn cuối trong phát ngôn của cựu chủ tịch nước đã khiến cho công luận giật mình. Vậy trùm cuối là ai? Ông Phúc bác bỏ tin đồn liên quan đến vợ con ông, nghĩa là có thể ông biết trùm cuối là ai. Vậy tại sao không được phép nói thẳng ra?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 một robot trò chuyện thông minh có tên ChatGPT được phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo OpenAI có trụ sở ở San Francisco ra mắt người dùng trên thế giới. Chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi xuất hiện, ChatGPT đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Hàng triệu người đã sử dụng chatbot này để thử làm thơ, lập trình ứng dụng, biên tập, tìm kiếm thông tin và đặt câu hỏi về kiến thức xã hội, khoa học, lịch sử, Công cụ này cũng được các trang báo, công ty marketing và doanh nghiệp đầu ngành ứng dụng, sử dụng, đồng thời mở ra một cơn sốt đầu tư vào AI mới cho các nhà đầu tư. Hình ảnh người dùng đang sử dụng chat GPT. Vì chat GPT là một công cụ do công ty Mỹ phát triển, nên nhiều cư dân mạng trong nước không hiểu và không thể đăng ký trực tiếp được. Do hiện nay công cụ này chưa có sẵn ở Việt Nam, Tuy nhiên, người dùng Việt Nam đã nhanh trí tìm hiểu cách để có thể trải nghiệm siêu trí tuệ mạnh mẽ và thú vị này. Theo báo tiền phong.vn đưa tin vào ngày 4 tháng 2, ChatGPT không giống như các trình duyệt tìm kiếm, nơi mà chỉ cung cấp một tập hợp các trang web có liên quan đến câu hỏi của người dùng. Nó sẽ trả lời trực tiếp, giúp người dùng mất ít thời gian để tổng hợp từ nhiều trang web cho câu trả lời của mình. Nếu nghi ngờ về độ chính xác của câu trả lời, con người có thể đặt câu hỏi cho Google Search để tự kiểm tra tính chính xác. Bắt nhịp được xu hướng mới này, một số cư dân mạng bất đồng chính kiến đã nhờ chat GPT thay lời muốn nói bằng cách trả lời những câu hỏi như ai là cha già dân tộc Việt Nam, ai sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, ai đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Thậm chí còn có các câu hỏi về ông Hồ, ông Trọng được đặt ra nhằm vạch trần cái gọi là tuyên truyền mỹ dân của đảng Cộng sản từ trước đến nay. Hình ảnh một số câu hỏi được cư dân mạng đặt ra cho chat GPT. Trao đổi với báo AFA qua tin nhắn Facebook hôm 6 tháng 2, ông Nguyễn Quang Vinh, một cựu chiến binh hiện sống ở Hà Nội, nêu quan điểm. Theo tôi nghĩ, chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện nay không còn một chút lòng tin nào trong nhân dân. Nhiều người đã mượn chat GPT để mang ra diễu cợt những gì mà chế độ Cộng sản vẽ, theo dệt để lừa mị nhân dân, Bản thân tôi đã từng là đảng viên Cộng sản, nhận thấy bị đảng Cộng sản lừa dối, không xứng đáng với lòng tin của bản thân tôi nói riêng và nhân dân nói chung, kể cả nhiều đảng viên đang còn sinh hoạt. Tuy nhiên, với việc lợi ích của một số tổ chức cá nhân bị đe dọa bởi công nghệ thông minh và chân thật chat GPT, khả năng cao công cụ giúp người dân mở mang đầu óc, tìm hiểu thông tin đa chiều này sẽ bị ngăn chặn ở Việt Nam. Theo thông tin trên bài báo hôm 6 tháng 2 của AFA, một số người mà AFA trò chuyện nhận định rằng tư duy của chính quyền Việt Nam lâu nay là quản không được thì cấm. Nếu không cấm được thì sẽ ban hành luật để trừng phạt người dân. Luật an ninh mạng là một ví dụ. Hình ảnh bài viết dân dùng ngay chat GPT đặt những câu hỏi về bác và đảng trên báo AFA. Phía nhà nước cho rằng luật an ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các nhà hoạt động xã hội và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ ra rằng luật này đã không phát huy được tính hiệu quả bảo vệ an toàn mạng mà thường được dùng để đàn áp các tiếng nói mà chính phủ cho là bất đồng quan điểm với đảng và nhà nước. Đài Á Châu Tự Do cho biết thêm.